Xin chào anh em thì uh, hiện nay có rất nhiều anh em đang tìm hiểu bộ đồ công chuyện thì em muốn tìm hiểu cái cơ sở nào uy tín để em đến anh em mua đồ thì thực chất đấy anh em bước đầu ấy anh em chưa quen biết anh em muốn tìm hiểu một cái cơ sở nào uy tín thì rất là khó thế thay vì cái việc mà phải tìm hiểu người ta có uy tín hay không thì clip này tôi xin chia sẻ với em cách anh em đi mua đồ cách anh em kiểm chứng đồ có hiệu quả hay không anh em nhé đấy nhân tiện tôi cũng sẽ chia sẻ anh em cách anh em sử dụng Đấy, cách anh em dùng cái máy phân âm hột tài xỉu của Thái Nam công nghệ mới nhất của năm 2020 này anh em nhé thì nói qua về cái hình dáng đấy cái máy phân âm này nó bằng hộp quẹt đấy bằng hai đầu ngón tay tôi đây anh em có thể để đâu cũng được rất là dễ ngụy trang trong người đấy thì cái máy phân âm này nó được sử dụng pin pin là đồng hồ anh em nhé đấy nó có một mic thu âm đây thì cái mic thu âm này đấy, nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa và phân âm và báo dung cho em biết được tài hay xỉu em nhé đây là cái công nghệ mới cho nên là nó báo dung tài xỉu đấy thì cách đây tầm 7 đến 8 tháng thì em biết rồi anh em đã sử dụng những cái dòng báo dung mặt thì cái dòng báo dung mặt đấy cái độ hiệu quả nó không được cao tại sao nó không được cao vì nó báo dung mặt là sử nó báo cho em biết được có mặt nục anh em đánh nục thì anh em sẽ bị 15 phần trăm phải đó là 611 612 613 622 hoặc nó báo cho em biết là có mặt nhất em đánh nhất ừ, đánh xỉu đấy thì nó rơi phản là 166 165 156 155 thì để đáp ứng cái nhu cầu của anh em thì nó cải thiện nên là báo dung tài xỉu anh em nhé nhưng mà em lưu ý này với cái dòng máy báo dung tài xỉu này nó có độ chuẩn xác là 80 phần trăm em nhé còn khẳng định không có một cái máy nào chuẩn xác 100 phần trăm em nhé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 đấy thì anh em ờ, đi mua đồ đấy anh em cứ chuẩn bị cho tôi nắp đĩa quân hột của anh em anh em ờ, có thể là mang cái hột bo của anh em tới và nắp thì em quấn băng keo vào cho tôi đấy, vậy là ok cứ chuẩn bị đồ của anh em đến trực tiếp nhà đến bất cứ cơ sở nào em bỏ đồ của anh em ra để em thử anh em nhé đấy là một cái cách để anh em đi mua đồ thì sau đây tôi cũng à, chứng minh với anh em nắp đĩa quân hộp của tôi nó là đồ chọn và cũng hướng dẫn anh em cách anh em kiểm tra đồ trước khi chơi anh em nhé thì đây là thanh lâm châm trắng này rất là hít anh em nhé đây còn không hít đây Đấy, đĩa ông vậy đây anh em nhé nắp đây ok nếu nó là đồ công chuyện anh em thử à, nâm châm chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé Đây, tôi sẽ thử hộp cho anh em này đấy còn rất là trong nhá đấy, rõ đấy, nếu nó là đồ công chuyện đấy nếu là hột công chuyện đấy, anh em xoay đèn này chắc chắn nó sẽ gợn đục anh em nhé đấy hột toàn bình thường đây đây tôi sẽ xoay luôn đĩa này đấy, đĩa xoay xuyên nhá hoàn toàn bình thường đây nắp này cũng nắp xoay xuyên này ok nhá đồ là ok thì đây tôi xin phép là cũng bật cái đồng hồ bấm giờ lên để chứng minh anh em clip cũng không qua chỉnh sửa không cắt ghép anh em nhé đây tôi sẽ là đây này. thì với cái máy phân âm này đấy nó sẽ nghe cái âm thanh của hột để nó phân tích anh em nhé thì tôi sẽ để đây để test thử cho anh em anh em lưu ý này máy báo một dung anh em ấy xỉu máy báo hai dung anh em ấy tài với tôi anh em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này 14 nút đấy anh em mà thử em có thể sóc dài cũng được vì có rất nhiều sân chơi người ta sóc dài bản thân cái máy này nghe âm thanh cuối cùng của con hột rơi đĩa để nó phân âm và báo dung thì em cứ sóc dài để xem cái độ hiệu quả của nó như nào em nhé máy báo hai dung anh em ấy tài tôi tài này 13 nút này với cái máy phân âm này đấy nó chống mọi tiếng ồn em nhé thì anh em có thể là tạo mọi tiếng ồn để kiểm chứng cái ờ, nó như này nó có ảnh hưởng gì không anh em nhé máy báo hai dung anh em đánh tài tôi này tài này 16 nút đây em có thể vỗ tay được này đấy để xem nó có ảnh hưởng gì không này vì sân chơi nào nó ổn em nhé em có thể lấy bất cứ vật gì gõ xuống bàn hoặc là vào đĩa này xem nó là không ảnh hưởng gì em nhé đấy chống mọi tiếng ồn vì bản thân máy mình chỉ nghe âm thanh của hột thôi đấy, em nhé đấy thì anh em quan tâm đấy thì em có thể là liên hệ với tôi hoặc là comment ở dưới tôi sẽ tư vấn cho anh em em nhé máy báo hai dung anh em tiếp tục đánh tài tôi tài này đây máy thì rung êm thôi thì anh em thử là cầm trên tay xem nó rung này nó có phát ra tiếng động không anh em nhé thì những cái cách anh em đi thử đồ anh em kiểm tra đồ đấy nó rất là quan trọng vì để được một cái sản phẩm tốt nhất hiệu quả nhất thì anh em phải kiểm tra đồ thật kỹ cho tôi anh em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này đấy máy thì rung rất êm thôi anh em cứ để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận nhịp rung của nó nhé đấy anh em xem qua video không hề phát ra tiếng kêu đúng không đấy không hề tiếng động gì rất là êm anh em nhé máy báo hai rung đây anh em anh tài tôi tài này 11 nút rất ok đấy là cái cách anh em đi thử đồ cách anh em đi mua đồ đấy và cách anh em uh, áp dụng vào sân chơi của mình em nhé thì anh em quan tâm tới cái máy phân âm hộp tài xỉu của Thái Lan này công nghệ cao cấp nhất của năm 2020 thì anh em liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 0985 0240 này tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video